như là vậy là phần trước em đã hướng dẫn các thầy cô ta sử dụng phần mềm Adobe Recenter để tạo bài giảng điện tử e-learning trong phần hôm nay em sẽ tiếp tục hướng dẫn thầy cô cho sử dụng thêm một cái phần mềm khác đó là phần mềm iString đây là một công cụ tương đối đầy đủ và khá hay để tạo bài giảng điện tử e-learning khi mà quý thầy cô chúng ta cài đặt thành công iRing vào trong máy thì trên thanh công cụ của Bourbon sẽ xuất hiện thêm những cái chức năng của công cụ iRing này cùng với cái thẻ iRing Seal và bên ngoài desktop chúng ta cũng sẽ xuất hiện thêm một cái biểu tượng của iRing đó chính là iRing Seal thầy cô lưu ý ở đây em đang hướng dẫn quý thầy cô chúng ta sử dụng phiên bản 6.2.0 của iRing Seal và phiên bản này là phiên bản tiếng Anh nếu thầy cô nào chúng ta muốn sử dụng tiếng Việt thì em ta có thể dùng phiên bản iRing 5 chấm công việc đầu tiên là chúng ta mở mới một file PowerPoint hoặc là chúng ta tạo sử dụng một file PowerPoint mà ta đã làm sẵn chúng ta bắt đầu làm việc với nó thì ở đây em sẽ sử dụng một cái file mà chúng ta đã làm sẵn ta mở file đó lên giả sử đây là một cái file PowerPoint bài giảng của của chúng ta thì công việc đầu tiên nhất khi làm việc với công cụ iRing đó chính là chúng ta phải tạo mới một folder để sau này mọi dữ liệu chúng ta sẽ để hết trong folder này thầy cô chúng ta sẽ tạo một folder mới ở đây em tạo ngoài desktop chẳng hạn đặt tên nó là à, e-learning 2013 chẳng hạn thì sau này mọi dữ liệu chúng ta lưu chúng ta đều lưu ở đây khi chúng ta copy sang máy khác để làm việc chúng ta copy toàn bộ thư mục này công việc tiếp theo đó là chúng ta sẽ lưu cái bài này vào trong cái thư mục vừa tạo bằng cách chúng ta chọn file save as file save as để lưu vào cái thư mục hồi nãy chúng ta vừa tạo hồi nãy chúng ta tạo vào desktop và thư mục là e-learning 2013 và chúng ta chọn sale sau khi chúng ta lưu bài giảng này vào trong thư mục này rồi tức là ngoài thư mục này chúng ta đã chứa cái bài giảng e-learning này và sau này mọi thao tác chúng ta đều làm ở trên đây công việc tiếp theo cũng không kém phần cũng quan trọng không kém đó là chúng ta cần phải à, tạo cái tác giả cho bài giảng e-learning này đây là một trong những thao tác rất là cần thiết để tạo tác giả cho bài giảng chúng ta sẽ chọn Irene Seal và chọn mục Recenter tạm dịch ra là tác giả Recenter ở đây em đã tạo sẵn một tác giả rồi bây giờ chúng ta thử xóa tạo lại một cái mới để tạo thêm một tác giả chúng ta nhấn nút add ở phần name chúng ta gọi luôn tác giả này làm tác giả mặc định luôn chọn tích chọn vào default và nhấn ok như vậy là công việc tạo tác giả đã xong bây giờ để kiểm tra xem là chúng ta đã tạo thành công chưa thì thầy cô phải chọn Recenter Explorer ta chọn Recenter Explorer và thầy cô chú ý ở bên phía bên mục bên recenter xem đã hiện tác giả lên chưa và cụ thể ở đây là đây đã hiện tác giả lên rồi thì như vậy là chúng ta đã tạo thành công tiếp theo nữa là chúng ta thử xuất bản cái bài giảng này để xem là đã hiện tác giả lên chưa thì chúng ta có thể xuất bản ra để xem thử bằng cách chọn publish khi chọn public để xem thử bài giảng một cách là nhanh và đơn giản nhất thì thầy cô chúng ta có thể chọn định dạng CD hoặc là định dạng web thì đây em chọn định dạng CD và chọn tích chọn vào Genero EC file thì tức là nó sẽ tạo ra chúng ta một cái file .ec công việc rất là quan trọng tiếp theo là chúng ta trỏ cái file này về chúng ta lưu cái file này vào trong cái cái thư mục mà nãy chúng ta tạo đó chính là cái thư mục e-learning 2013 và chúng ta nhấn ok ở những tùy chọn tiếp theo thì nếu như mà không rành thì chúng ta đang không sửa không không trực tiếp sửa cái gì đây cả ở thẻ playback và and navigation thì cho chúng ta sẽ thêm một số tùy chọn ở đây một cái tùy chọn rất là quan trọng mà chúng ta cần phải tích vào đó là change slide automatic tức là hết slide này thì tự động nhảy qua slide tiếp theo thầy cô chú ý là ở change slide automatic ở cái thẻ playback and everything phải được tích chọn giả sử như mà nó như vậy thì chúng ta buộc lòng phải chọn vào thì một hồi nữa những slide chúng ta mới mới thay đổi và start reason automatic tức là chúng ta phải tự động mở cái bài giảng lên thì ở đây cũng phải được tích chọn minimum minimum tức là cái à, nếu mà slide mặc định mà không có phần thu âm là giảng hoặc video thì nó sẽ mặc định là 5 giây còn <coughs> ở những thẻ tiếp theo nếu mà không âm hiện nhiều thì chúng ta nên để mặc định như thế và công việc cuối cùng đó là chúng ta sẽ nhấn public và chờ đợi chương trình sẽ tự động đóng gói cái bài giảng này lại như vậy là chú ý là thầy cô là chúng ta phải chọn auto play và translate automatic hai cái phần tùy chọn rất là quan trọng trong cái phần public này khi mà quá trình đóng gói thành công thì nó sẽ tạo cho ta một cái file .mc và file này sẽ chạy hầu hết trên tất cả các máy. Phần cần thiết để sử dụng được phần mềm này cũng như những bài giảng đó là thầy cô chúng ta cần phải cài đọc phần mềm đọc Flash à, Adobe Flash Player phiên bản từ 9, 10 hoặc 11 chấm đều được. Ở đây, sau khi tạo xong thì thầy cô sẽ thấy được là bài giảng của tôi đã được tạo và phần bên phải có thông tin của giáo viên, tên giáo viên, rồi điện thoại email website trường nếu nhập vào thông tin khác thì nó sẽ hiện trong cái phần là giáo viên màu mọc tin học ở cái thẻ tiếp nữa đó là ở đây do chưa thu âm lời giảng thì mặc định sau mỗi slide thì nó sẽ tự động chạy trong vòng 5 giây và cứ như thế cứ hết 5 giây này thì nó sẽ chạy sang 5 giây kia thì cô thấy là slide nó sẽ tự động và ở trong cái thư mục nộp bài của chúng ta đã xuất hiện thêm một cái thư mục PowerPoint template à, hồi nãy em quên đặt tên cái thế là nó thành cái tên nó hơi hơi kỳ một tí xíu một tí nữa chúng ta sẽ đặt tên lại ta sẽ xóa đi chúng ta đặt tên lại sau phần tiếp theo của video clip này em sẽ hướng dẫn thầy cô những cái phần nâng cao hơn trong cái phần làm việc với Irene mong thầy cô chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi